làm gì đây khi tình yêu sắp vỡ tan rồi chiều gió nương băng rơi trong đắng cay vô bóng sao đừng băng anh phải mạnh mẽ để câu chúc em đừng hại trả lời anh đi làm ơn hay để anh biết sự thật đừng bỏ mặc anh nhé đừng nói chia tay vội vàng đừng nói dối trái tim khi em vẫn còn yêu anh đừng có xa vờ gượng cười nhắm mắt lạnh lùng đừng hạnh phúc vì cả thế giới chẳng còn ai thay thế em mà vì sao em lại thay đổi chân tranh tình yêu không lưng quay đừng có xa vờ quên dân ca ví